Chào các em học sinh thân mến Hôm nay thầy cùng Toliha sẽ giới thiệu đến các em bài tiếp theo của phần số học lớp 6 Đó là bài tìm tỷ số của hai số Trước khi vào phần nội dung của bài học Thầy muốn các em cùng tập trung lên bảng với thầy Để chúng ta xem mục tiêu mà các em cần phải nắm được Ở bài hôm nay gồm những nội dung gì Thứ nhất đó là về lý thuyết Lý thuyết thì các em cần nắm các vấn đề như sau một Đó là tỷ số của hai số hai là tỷ số phần trăm 3 là tỷ lệ xích. Đó. Thế thì thầy thấy rằng là cái tỷ số hai số và tỷ số phần trăm này có thể một số bạn đã mường tượng được là ra vấn đề rồi. Nhưng riêng cái tỷ lệ xích này thì chúng ta có thể là nhiều bạn là chúng ta chưa nắm được. Và à, nhưng mà chúng ta đã gặp rồi. Nếu bạn nào từng đọc bản đồ ấy, các em đọc các bản đồ thì các em thấy rằng là ở bên góc góc trên hoặc là góc dưới bản đồ thì người ta thường ghi một cái tỷ số là một chấm bao nhiêu đó 1.2 nghìn 1.5 nghìn hay là 1.20 nghìn vân vân là như vậy thế thì cái đó là cái gì thì cái đó chính là cái tỷ lệ xích này à, thì uh, chút nữa chúng ta sẽ nói à, các dạng bài tập thì ở đây chúng ta cần phải nắm các dạng bài tập như thế nào một đó là tìm tỷ số của hai số hai là tìm hai số biết tổng hiệu của chúng và tỷ số của chúng nhá tìm hai số biết tổng hiệu của chúng và tỷ số của chúng 3 là tìm tỷ lệ xích của bản đồ, bản vẽ kỹ thuật. À, thế thì cái bản đồ và bản vẽ kỹ thuật thì thầy nói qua cho các em thôi. Ví dụ như một cái nhà nó rất to nhưng mà người ta không thể nào người ta vẽ một cái bản một cái bản vẽ để ờ, thiết kế nhà mà to như cái nhà được mà người ta sẽ lên vẽ lên một tờ giấy A4, A3 gì đó. Thì các em mới thấy rằng là ừ, sẽ có một cái tỷ số giữa cái, cái ờ, thực cái nhà thực và cái tỷ ờ, so với cái kích thước trên bản vẽ thì người ta gọi là tỷ lệ số bản vẽ kỹ thuật đó là như vậy tỷ lệ phần trăm của một chất có trong dung dịch thực ra thì ờ, ở đây thầy giới thiệu cho các em thôi ở lớp 6 này nhưng mà sau này khi các em lên lớp trên á là các em có môn hóa học môn hóa học thì người ta sẽ có những cái bài toán tính nồng độ dung dịch thì nó giống như cái này nó tương tự như cái này nhưng ở đây người ta gọi là tỷ số phần trăm thôi nha ok chưa nào đó thế thì ở đây là toàn bộ phần mục tiêu mà các em cần phải nắm được ở bài này và bây giờ thầy và các em chúng ta sang phần mục tiêu thứ nhất đó là về lý thuyết. Một đó là tỷ số của hai số. Thương trong phép chia A cho B với B khác không gọi là tỷ số của A và B. Nhá, thầy lấy ví dụ như sau. Thầy cho A bằng 5. Đây, thầy cho A và 5, cho A bằng 5. Thầy cho B bằng 7. Được chưa? A bằng 5, B bằng 7 Thì thầy sẽ suy ra tỷ số của A và B là Tức là A trên B của thầy bằng 5 phần 7 Đấy, đây là tỷ số của A trên B là 5 phần 7 Được chưa? Tức là thương của phép chia Tức là chúng ta lấy 5 chúng ta chia 7 là ra tỷ số của A và B Ok chưa nào các em? tỷ số của A và B ký hiệu là A chia B. Đây này, ký hiệu là A chia B tức là 5 chia 7 và ký hiệu là A trên B tức là A chia B thì bằng 5 trên 7. Được chưa? Đó. Vậy tất cả những bài toán liên quan đến xác định tỷ số của hai số thì chúng ta chỉ cần thực hiện phép chia hai số đó thôi. Và chúng ta viết nó dưới dạng là phân số là A trên B. Và phân số này các em có thể rút gọn nó đi nếu có thể. Ví dụ thế này chẳng hạn thầy cho A bằng A bằng bằng 8 B bằng bằng 24 chẳng hạn thì lúc này thầy sẽ suy ra ngay là tỷ số của A và B là A trên B của thầy bằng 8 trên 24 và bằng 1 phần 3 đó tỷ số của A trên B bằng 8 trên 24 và bằng 1 phần 3 thì đây là tỷ số của hai số em hiểu ý chưa nào nhá và các em chú ý này, khi nói tỷ số của hai đại lượng thì hai đại lượng phải cùng đơn vị. À, cái này rất quan trọng. Vì sao lại quan trọng? Thầy nói đơn giản thế này. Bạn nam thì có 10 kg thóc. 10 kg thóc nhé. Bạn Bình thì có 10 kg vàng đi chẳng hạn. To, nhìn to. Thế thì nếu như em bảo là tài sản của hai bạn có tỷ số như thế nào Em lấy 10 kg thóc Em chi cho 10 kg vàng Là không được Thì lúc này em bảo rằng tỷ số tài sản của hai bạn là 1:1 Là sai Vì sao sai Về khối lượng thì nó bằng nhau Nhưng đơn vị lại là khác nhau Vì kg thóc và kg vàng là khác đơn vị Chúng ta không thể so sánh được Hay là thế này Các em có một độ dài Ví dụ thầy lấy ví dụ thế này thôi nhá Thầy lấy ví dụ thế này A của thầy bằng 5 mét B của thầy thì bằng 5cm Thì tỷ số của A và B Thì suy ra ngay là tỷ số của A và B Là Là A trên B Thì bằng gì Ở đây vì mét và cm là khác đơn vị Cho nên em không thể Lấy 5 chia 5 được Mà em phải đổi nó về cùng đơn vị Tức là gì A của thầy là 5 mét Em phải đổi về cm tức là bằng 500 cm. Và B có thể là 5 cm. Và đây tỷ số của nó là 100. Em hiểu nào? Tức là nó phải cùng đơn vị thì chúng ta mới được lập tỷ số. Nhớ nhá các em phải nhớ cái này rất cẩn thận cho thầy. Từ giờ cho đến lớp trên, lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì các em luôn luôn phải nhớ và dặn lòng mình rằng là tỷ số của hai số nó phải cùng đơn vị. Nếu không cùng đơn vị các em không được được lập tỷ số. Ok chưa nào? Đó, đó là tỷ số của hai số. Tiếp theo, chúng ta sang tỷ số phần trăm. Muốn tìm tỷ số phần trăm của A và B, ta nhân A với 100. À, lấy A nhân với 100 này, rồi chia cho B và viết thêm ký hiệu phần trăm. Đây, là chúng ta có A nhân với 100 trên B nhân một phần trăm thôi, thêm cái ký hiệu phần trăm này. Rất đơn giản thôi. Nó giống y tỷ số tỷ số. Nhưng bây giờ từ tỷ số đưa ra tỷ số phần trăm là chúng ta nhân với 100 và chúng ta thêm ký hiệu phần trăm là ok hiểu không nào thầy lấy ví dụ thế này <clears throat> là tỷ số phần trăm của A bằng 1 B bằng 2 là <clears throat> là sao nào? Chúng ta lấy một chúng ta chia cho hai Được chưa? Nhưng chúng ta nhân với 100, đơn vị là phần trăm này nữa này. Là ok thôi. Và 1 phần 2 nhân 100 tức là bằng 50% Được chưa? Nhớ nhá Vậy các em muốn xác định tỷ số phần trăm rất đơn giản Chỉ bằng cách là các em lấy cái tỷ số đó nhân với 100 Nhưng mà thêm cái ký hiệu phần trăm về phía sau Là ok Hiểu con nào? Nhá. Tiếp theo chúng ta sang phần tỷ lệ xích <laughs> Tỷ lệ xích thì thực ra thì à, Các em cũng đã được thấy rất nhiều Nếu như các em đọc về phần bản đồ em thấy bản đồ của chúng ta một số cái bản đồ á, vẽ ví dụ như là bản đồ Việt Nam hay là bản đồ về thế giới thì các em thấy luôn luôn có thể là nói như cái phần phần mục tiêu thì là nói rồi Thế ở như phía góc này này người ta ghi có một tỷ số thì đó chính là tỷ lệ xích <clears throat> tỷ lệ xích của một bản vẽ là tỷ số khoảng cách của a giữa hai điểm trên bản bản vẽ hoặc à, hoặc bản đồ bản vẽ hoặc bản đồ tức là ví dụ như nhà là bản vẽ nhưng ví dụ Việt Nam mình thì người ta gọi là bản đồ là khoảng cách B giữa hai điểm tương ứng trong thực tế. Tức là sao? Đây thì lấy ví dụ thế này nhá. thì lấy ví dụ này các em dễ hiểu này. Ví dụ như là từ Hà Nội. Thầy nói là từ Hà Nội nhá, thực tế này. Thực tế này. Từ Hà Nội mà vào thành phố Hồ Chí Minh là 1.600 km. Được chưa? Thực tế nhá, là từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh là 1.600 km. Nhưng ở trên một bản đồ, trên bản đồ, trên một cái bản đồ, em lấy thức, em lấy thức em đo, thì em thấy Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thực tế nhá, là 1.600 km. Nhưng mà trên một cái bản đồ nào đó, mà các em lấy thước, thước kẻ, các em đo, thì em thấy từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh chỉ có là 16 cm thôi. Đúng không? Đây là thực tế này Còn đây là trên bản đồ Thì lúc này người ta sẽ xác định được tỷ lệ xích giữa bản đồ và thực tế Thì lúc này người ta sẽ suy ra ngay tỷ lệ xích Tỷ lệ xích là gì? Là 16cm trên 1.600 km Nhưng các em phải đổi về đơn vị Nào 1.600 km đúng không? Chúng ta đổi ra mét Chúng ta đổi tiếp theo sang ti nữa được chưa? Thì 16 với 16 hết Chúng ta có bằng 1 trên 2 5 7 số 0 Đúng không? Đấy Và khi các em thấy trên bản đồ ấy Là người ta sẽ ghi này tỷ lệ xích sẽ là 1 này Chia cho Đấy người ta ghi tỷ lệ xích này này Đấy trên bản đồ người ta ghi này Đó đó chính là tỷ lệ xích Được chưa nào? Vậy là các em thấy về lý thuyết này chúng ta chỉ cần nắm được thầy ba vấn đề. Một, vấn đề thứ nhất. Ở đây đó là tỷ số của hai số. Tỷ số của hai số thì chúng ta cần phải nhớ là chúng ta thực hiện phép chia là A chia B. Và chúng ta phải cần lưu ý đó là nó phải cùng đơn vị. Được chưa? Thứ hai là về tỷ số phần trăm. Tỷ số phần trăm này thực ra nó là tỷ số. Nhưng chúng ta nhân với 100 và kèm thêm đơn vị này này đây kèm đơn vị phần trăm này đó thứ ba đó là tỷ lệ xích tỷ lệ xích này thì các em cần phải lưu ý cho thầy đây là một tỷ số giữa hai điểm nhưng hai điểm này là hai điểm giống nhau ví dụ thực tế của chúng ta là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì ở trên bản đồ của chúng ta vẫn phải là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và tỷ lệ xích này thì bằng khoảng cách trên bản đồ chia cho khoảng cách trên thực tế đây là 16 cm chia cho 16 1600 km Nhưng các em cần phải lưu ý Lưu ý cái gì? Lưu ý cho thầy cái cùng đơn đơn vị khi lập tỷ số Cho nên nhiều bạn mà không cẩn thận đó, là bạn nó lấy 16 bạn nó chia cho 1600 Và bạn nó ra ra kết, kết quả là sai ngay Vì người ta yêu cầu ở đây là nó phải cùng đơn vị cơ Hiểu chưa nào các em? Nhá Rồi, ở trên đây là toàn bộ phần lý thuyết Được chưa? về phần tỷ số của hai số các em về nhà xem lại ghi chép đầy đủ cho thầy được chưa để các em làm nền tảng để thầy cùng các em chúng ta giải quyết các dạng bài tập ở các clip tiếp theo ok trên nào các em thầy cùng Toliha đã giới thiệu xong đến các em toàn bộ phần mục tiêu và lý thuyết của bài tìm tỷ số của hai số ở clip này thầy cùng Toliha sẽ giới thiệu đến các em các dạng bài tập và cụ thể đó là dạng một tính tỷ số của hai số vậy bây giờ làm cách nào để chúng ta tính được tỷ số của hai số thì các em cần phải lưu ý phần phương pháp cho thầy như sau. Thứ nhất là các em muốn tính tỷ số của hai số thì các em cần đổi đơn vị của hai số về cùng đơn vị. Tức là các em phải đổi đơn vị của A và B về cùng đơn vị. Về cùng đơn vị là mét, cùng đơn vị là cm hay cùng đơn vị là kg và gam. Tức là AB phải cùng đơn vị. Bước thứ hai là các em thực hiện phép chia A chia B bằng A trên B. Tức là khi cùng đơn vị rồi thì các em mới được thực hiện phép chia. Và A trên B này của thầy nếu có thể thì các em rút gọn đi. Bước 3 là các em rút gọn phân số AB nếu có thể. Được chưa? Rút gọn A trên B cho nếu có thể. Đó. Và trên đây là ba bước để các em thực hiện giải quyết dạng 1. Và bây giờ thầy cùng các em chúng ta chuyển sang phần ví dụ như sau. Ví dụ 1 của thầy, thầy yêu cầu tìm tỷ số của 1 phần 2 m và 700mm. Nào, ví dụ 1 của thầy. Câu A. Một là tìm tính tỷ số tính tỷ số của 1 phần 2 mét và 700 mm được chưa thầy yêu cầu như vậy nào đầu ta đầu tiên ta có này ta có nhá 1 phần 2 mét của thầy thực ra là bằng 0,5 mét và nó bằng 500 mm đúng chưa vì 1 mét bằng 1000 mm mà ở đây chúng ta 500 mm vậy chúng ta thấy 500 mm và 700 mm là cùng đơn vị rồi thì chúng ta sẽ suy ra ngay vậy suy ra ngay là tỷ số của 1 phần 2 m và 700 mm là là gì? Là 500 mm chia cho 700 mm và đây có thể bằng 5 phần 7 đó, rất đơn giản cho ta xác định ngay là tỷ số của hai đại lượng là 1 phần 2 m và 700 mm tiếp theo là 2 phần 5 giờ và 45 phút B của thầy là 2 phần 5 giờ và 45 phút được chưa Thế thì đầu tiên là các em đổi giờ sang phút trước Nào bây giờ ta có 2 phần 5 giờ của chúng ta thì bằng bao nhiêu phút nào? 1 giờ thì bằng 60 phút, tức là bằng 2 phần 5 nhân với 60 phút. Và đây bằng 24 phút. Đúng chưa? Thế thì đây là 45 phút, đây là 24 phút, tức là nó cùng đơn vị rồi. Vậy thầy sẽ suy ra ngay là tỷ số của 2 phần 5 giờ và 45 phút đúng chưa là là chúng ta có 24 phút chúng ta trên 45 phút được chưa đơn vị là phút mà thì bằng 24 phần 45 và bằng 24 phần 45 thì ta cùng rút gọn được cho 3 tức là bằng 8 phần 15 đó ok chưa nó rất đơn giản thôi đúng nào các em tiếp theo là chúng ta có là yêu cầu lập tỷ số của của cái gì nào? Của 0,7 tạ và 85 kg. Nào C là 0,7 tạ và 85 kg. Thì các em biết rằng một tạ thì bằng 100 kg thì ta phải đổi đơn vị trước. Nào vậy ta có 0,7 tạ của ta bằng 70 kg. Ok chưa? 0,7 tạ bằng 70 kg. Vậy thầy sẽ suy ra ngay là tỷ số của 0,7 tạ và và 85 kg là là chúng ta sẽ có là 70 chúng ta trên 85 70 đây là kg trên 85 cũng là kg luôn và chúng ta rút gọn chúng ta cùng chia được cho cho cho 10 cho 5 70 chia cho 5 thì chúng ta là bằng 14. 85 chia 5 được 17, là tỷ số 14 và 17. Được chưa? Đó. Ok chưa nào? Đó. Vậy ở đây chúng ta là muốn tìm tỷ số của hai đại lượng thì quan trọng nhất đầu tiên là các em cần phải đổi đơn vị cho thầy. Khi các em đổi về cùng đơn vị rồi thì việc còn lại là chúng ta chỉ cần lập tỷ số. Khi các em lập tỷ số rồi thì sau cùng là các em phải rút gọn đi cho thầy. Hiểu không nào các em? Đó. Vậy ví dụ một này cũng không hề khó khăn đúng không nào? Rất đơn giản đúng không nào các em? Vậy là trên đây thầy đã cùng với các em chúng ta giải quyết xong ví dụ 1. Bây giờ thầy và các em chúng ta chuyển sang ví dụ 2. Ví dụ 2 chúng ta như sau, hãy viết tỉ số sau đây thành tỉ số của hai số nguyên. Đó. Thế chúng ta làm như sau. Ví dụ 2 nha. Ok câu A là 1,8 chúng ta chia cho 2,4. Được chưa? 1,8 chia cho 2,4 thì chúng ta bằng 1,8 chia 2,4 là thầy viết dưới dạng phân số. Thế thì em thấy này, ở đây đằng sau chúng ta có một số phẩy, đằng sau chúng ta có một số phẩy. Thì chúng ta nhân cả tử cả mẫu với 10 để mất phẩy đi. Tức là ở đây thầy có là 18 phần 24. Được chưa? Và 18 phần 24 này thì chúng ta rút gọn. Thì 18 và 24 chúng ta cùng chia cho, cho 6. Tức là nó bằng 3 phần 4. Được chưa? Tiếp theo này. 4 4 phần 9 chia cho 2 1 phần 5 Nào B này Chúng ta có 4 4 phần 9 Chúng ta chia cho 2 1 phần 5 Thì bằng này Thì đầu tiên là các em phải đưa tất cả các hỗn số này Về phân số trước Chúng ta thấy 4 4 phần 9 thì 9 4 3 6 Cộng 4 là 40 Tức là bằng 40 phần 9 Chúng ta chia này 52 là 10 cộng 1 là 11 11 phần 5 này Được chưa? Thế thì chúng ta chia là chúng ta phải nhân nghịch nghịch đảo Tức là chúng ta bằng 40 phần 9 nhân với 5 phần 11 Được chưa? Tức là bằng 200 phần 99 Được chưa? Ok không nào? Đó Tiếp theo này C là 2 1 phần 3 chia cho 4 2 phần 5 Đây vẫn là một hỗn số Thế thì các em bắt buộc các em vẫn phải đưa nó về phần phần số Nào C của thầy là 2 1 phần 3 chúng ta chia cho 4 2 phần 5 và đây bằng 2 1 phần 3 chúng ta là 3 nhân 2 là 6 cộng 1 là 7 tức là chúng ta có 7 phần 3 chúng ta chia này 5 4 20 cộng với 2 là 2 22 phần 5 mà chúng ta chia là chúng ta sẽ nhân nghịch đảo nó lên tức là bằng bằng 7 phần 3 chúng ta nhân với 5 phần 22 được chưa và bằng Lúc này chúng ta tử nhân tử mẫu nhân mẫu thôi 7 5 35 Tức là chúng ta có 35 phần 66 Được chưa Ok không nào các em nhá Tiếp theo nào 1 3 phần 4 chia cho 0,4 Đây đang là một số Số gì em nhỉ Số thập phần Vậy các em thấy này 0,4 chúng ta sẽ đưa nó về phân số bằng cách Ở các clip trước thầy đã nói rất kỹ rồi Các em thấy là đằng sau số phải này là một số Thì chúng ta chỉ cần bỏ số phải đi và chúng ta để nó làm tử quần mẫu là 10 mũ 1. Đúng không? Chúng ta có như sau. D này. 1 3 phần 4 bạn nào mà chưa biết còn chưa nắm rõ được cách đổi từ số thập phân về phân số thì các em cần phải xem lại các clip trước cho thầy. Được chưa? và đây thầy bằng chúng ta đổi 1 3 phần 4 đang là hỗn số chúng ta đổi về phân số như sau. 4 x 1 là 4 cộng 3 là 7 phần 4. Chúng ta chia 0,4 chúng ta đổi thành là 4 phần 10 Được chưa Chúng ta chia thì chúng ta nhân nghịch đảo Tức là bằng 7 phần 4 Nhân với 10 phần 4 Được không nào các em Nghịch đảo mà Tức là bằng 70 phần 16 Và chúng ta rút gọn bằng 35 phần 8 Đó Tức tỷ số nó bằng 35 phần 8 Được chưa nào các em Được chưa nào Đó Vậy là trên đây là toàn bộ phần ví dụ và phần phương pháp liên quan đến dạng 1 là tính tỉ số của hai số. Các em về nhà xem lại đầy đủ, ghi chép cẩn thận cho thầy, kể cả phần phương pháp và ví dụ. Thì thầy tin chắc là các em sẽ làm tốt được các bài tập liên quan và tương tự. Hiểu chưa nào các em? Thầy cùng Tony Hai sẽ giới thiệu đến các em dạng số 2 là tìm hai số biết tổng hiệu của chúng và tỉ số của chúng. Được chưa? Thế thì bây giờ làm cách nào để chúng ta giải quyết dạng 2 này thì các em cần phải nắm phương pháp cho thầy như sau để tìm hai số A và B. Biết A trên B bằng M và A cộng B hoặc là A trên B bằng M và A trừ B. Thì chúng ta làm các bước như sau. Bước 1 là từ tỉ số của A trên B bằng M thì chúng ta sẽ suy ra ngay A bằng B nhân M. Được chưa? Bước 2 chúng ta sẽ thay này, thay A bằng B nhân M vào A cộng B. Vào A cộng B vì A cộng B là đã biết hoặc là A trừ B. Ok, bước 3 chúng ta giải xác định được B và từ đó chúng ta suy ra được A. Được chưa? Đó là ba bước để chúng ta giải quyết dạng hai này. Để các em hiểu rõ hơn về ba bước này, về phương pháp này thì thầy và các em chúng ta xem phần ví dụ như sau. Chúng ta có ví dụ 1. Các em nhớ nhá. Tìm hai số A, B biết tỉ số của chúng là 2 phần 7 và tổng của hai số bằng 1008. Thế thì đầu tiên chúng ta có nào, bây giờ ta có nhá, tỉ số này A trên B của thầy bằng 2 phần 7 Vậy thầy suy ra ngay A của thầy bằng 2 phần 7B Đúng không? Đây chúng ta làm A trên B bằng M A trên B bằng M Và A bằng M nhân B Tức là A trên B bằng 2 phần 7 Thì A bằng 2 phần 7B Nào Bắt đầu chúng ta thay Thay A bằng B nhân M vào đây Vào A cộng B Tức là vào A cộng B bằng 108 Mà Mà A cộng B của thầy thì bằng 108 Vậy thầy sẽ suy ra ngay Suy ra cái gì? A thì phải thay bằng B nhân M mà Tức là thay bằng 2 phần 7B Cộng với B Thì bằng 108 Vậy thầy sẽ suy ra ngay là 2 phần 7 Chúng ta cộng với 1 Chúng ta nhân với B Thì bằng 108 Đây chúng ta quy đồng lên thôi Thì chúng ta sẽ suy ra ngay là 9 phần 7B Thì bằng 108 Vậy thầy suy ra ngay B của thầy bằng 108 Chúng ta chia cho 9 phần 7 Ok chưa? Và lúc này chúng ta sẽ suy ra được ngay Tức là B của thầy bằng 108 nhân với 7 phần 9 Tức là nó bằng 84 thôi Đó, chúng ta tìm ngay được B bằng 84 Khi chúng ta biết được B bằng 84 rồi này Em nhìn đây này chỉ chúng ta thay vào một này này Mà A cộng B bằng 108 Chúng ta thay vào một Thì thầy sẽ suy ra ngay Là A cộng với 84 Thì bằng 108 Vậy thầy suy ra ngay B của thầy bằng 108 Chúng ta trừ cho 84 a thầy xin, A, thầy xin lỗi A nhé A bằng 108 trừ 84 Vậy thầy suy ra ngay là A của thầy bằng 24 thôi Ok chưa Đó Vậy đến đây chúng ta kết luận ngay Vậy A của thầy bằng 24 Và B của thầy thì bằng 84 Đó Chúng ta xác định ngay được A và B ok chưa nào các em nhá rất đơn giản đúng không nào tiếp theo chúng ta sang phần ví dụ số 2 tìm AB biết tỷ số của chúng là 21 phần 3 và hiệu của hai số là 60 ở đây là chúng ta biết tổng và kia chúng ta biết hiệu nào ví dụ hai của chúng ta thì đầu tiên là ta có A trên B bằng 21 phần 3 và 2 1 phần 3 chúng ta đưa nó về phân số đây đang là hỗn số nhá chúng ta đưa về về phân số là bằng 7 phần 3 tức là A trên B bằng 7 phần 3 được chưa và khi A trên B bằng 7 phần 3 thì thầy suy ra ngay A bằng 7 phần 3B ok chưa A bằng 7 phần 3B A bằng 7 phần 3B thì thầy sẽ suy ra ngay là A cộng với à đề bài người ta cho hiệu mà người ta cho hiệu của hai số là bằng 60 tức là A chúng ta trừ cho B thì bằng bằng 60. Đúng không nào? A trừ B bằng 60. Được chưa? Đây là mà nhá, mà A trừ B bằng 60 thì thầy suy ra ngay A của thầy bằng 7 phần 3B mà thì thầy có là 7 phần 3 nhân với B trừ B thì bằng 60. Vậy thầy suy ra ngay. Thầy rút B ra ngoài, bên trong là 7 phần 3, chúng ta trừ đi 1 thì bằng 60. Vậy thầy sẽ suy ra ngay 7 phần 3 trừ 1 thì bằng 4 phần 3. Tức là chúng ta có B nhân với 4 phần 3 thì bằng 60. Vậy suy ra B của thầy sẽ bằng 60. Chúng ta chia cho 4 phần 3. Ok chưa? Chia thì chúng ta nhân nghịch đảo. Vậy thầy suy ra ngay. B của thầy sẽ bằng 60 nhân với 3 phần 4. Và 60 nhân 3 phần 4 chúng ta rút gọn đi. 60 chia 4 bằng 15. 15 nhân 3 là bằng 45. Đó, B có thể bằng 45. Khi các em biết B rồi bằng 45 rồi thì các em muốn tìm A rất đơn giản. Chúng ta thay thay vào 1 thì thầy suy ra ngay là A trừ 45 thì phải bằng 60. Vậy A của thầy sẽ bằng 45 cộng 60. Và A của thầy bằng 105. Chúng ta tìm ngay được A. Ok chưa? Vậy đến đây chúng ta xác định được A bằng 105 rồi và B bằng 45. Vậy chúng ta kết luận ngay. Vậy chúng ta có A thì bằng 105 Và B của thầy thì bằng 45 thôi Ok trên nào em Đó nhá Vậy em thấy rằng là thông qua hai ví dụ này thì các em thấy muốn xác định hai số khi biết tỉ số của nó và tổng hoặc hiệu thì rất đơn giản các em chỉ cần bê nguyên cái phần phương pháp này vào là các em làm được thôi để bê nguyên phần phương pháp vào cả hai ví dụ là các em giải quyết rất tốt dạng bài tập này thôi nó không hề khó đúng không nào các em đó Vậy là trên đây là toàn bộ phần ví dụ và phần phương pháp để các em giải quyết dạng 2, tìm hai số biết tổng hiệu của chúng và tỷ số của chúng. Các em về nhà xem lại một lần nữa, ghi chép cẩn thận đầy đủ. Luyện tập thêm thì thầy tin là các em sẽ làm tốt các bài tập tương tự. Thầy cùng Toliha đã giới thiệu xong đến các em dạng số 2 của bài toán liên quan đến bài tìm tỷ số của hai số. Ở clip này thầy cùng Toliha sẽ giới thiệu đến các em dạng số 3 là tìm tỷ lệ xích của bản đồ và bản vẽ kỹ thuật. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể tìm được tỷ lệ xích của bản đồ và bản vẽ kỹ thuật? Thì các em cần nắm phương pháp cho thầy như sau. Bước 1 là các em xác định hai vị trí tương ứng trên thực địa và bản đồ. Thực ra bước 1 này rất nhiều bạn chủ quan. Chủ quan nào là các em thường là không để ý đến bước 1 này. Nhưng các em nên nhớ cho thầy như sau. Tức là các em muốn tìm được tỷ lệ xích thì bắt buộc hai điểm ở trên bản đồ và thực tế là phải giống nhau thì mới tìm được tỷ lệ xích. Không thể nào em đo cái đoạn đường từ Hà Nội vào Thanh Hóa ở trên bản đồ mà em lại chia cho đoạn đường thực tế từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh được. Đúng không nào? Mà bắt buộc nếu như em đo ở thực địa nhá, ngoài thực tế là từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thì trên bản đồ em cũng phải đo từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Đó, à, từ điểm điểm biểu diễn Hà Nội và điểm biểu diễn thành phố Hồ Chí Minh đó. đó. Cho nên việc đầu tiên của chúng ta là xác định vị trí tương ứng trên thực địa của bản đồ. Bước hai là em đổi đơn vị độ dài hai điểm đó trên bản đồ và thực địa. Tức là em phải đưa chúng về cùng một đơn vị độ dài. Có thể là cùng mét, cùng cm thì tùy. Bước 3 là em xác định tỷ lệ xích. Lúc này các em chỉ cần thực hiện rút gọn phân số là chúng ta tìm được tỷ lệ xích thôi. Ok chưa nào? Đó. Đây, tỷ lệ xích T bằng A trên B với AB là cùng đơn vị. À, T được gọi là ký hiệu của tỷ lệ xích. A là khoảng cách giữa hai điểm trên bản đồ hoặc bản bản vẽ hoặc bản đồ. B là khoảng cách giữa hai điểm tương ứng trong thực tế. Được chưa? Đó. Vậy trên đây là toàn bộ phần phương pháp để các em tìm tỷ lệ xích của bản đồ và bản vẽ kỹ thuật. Nào chúng ta sang phần ví dụ 1 cho sau. Ví dụ 1 của chúng ta này. Tìm tỷ lệ xích của bản đồ biết rằng quãng đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh là 1.600 km. Còn trên bản đồ là bằng 800 80 cm. Nào đầu tiên là nào ta có nhá. Nào ta có cái gì? Thứ nhất là quãng đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Được chưa? Thành phố Chí, ờ, thành phố Hồ Chí Minh trên thực tế là 1.600 km Và chúng ta phải đổi nó về cm Là bằng gì nhỉ? Bằng 1.600 km Và đổi cm đây Đó Được chưa? Chúng ta phải đổi luôn đơn vị Thứ hai là khoảng cách Thứ hai là khoảng cách từ Hà Nội Thứ hai là khoảng cách Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Trên bản đồ là 80 cm. Được chưa? Là 80 cm. Vậy thầy suy ra ngay, từ đây thầy trả suy ra ngay tỷ lệ xích của bản đồ. Suy ra tỷ lệ xích của bản đồ là thì lệ xích của chúng ta là T bằng bằng độ khoảng cách trên bản đồ chia cho khoảng cách thực tế. Tức là chúng ta bằng 80. Chúng ta chia cho 160 0. Được chưa? Và chúng ta rút gọn này. Bằng gì? 80 và 160 thì chúng ta còn 1 trên 2 2 4 6 số 0. 2 4 6 số 0. Đúng chưa? Đấy, để chúng ta xác định ngay được tỷ lệ xích của bản đồ là 1 trên 2 triệu, đúng không nào? Đây chính là tỷ lệ xích của bản đồ. Nào vậy, chúng ta kết luận ngay. Vậy tỷ lệ xích của bản đồ là 1 chia cho 2 triệu. Đó. Các em thấy chưa nào? Đấy. Thì các em mới thấy rằng là các em muốn xác định được tỷ lệ xích của bản đồ thì quan trọng nhất là các em phải xác định được độ dài ở thực tế, độ dài trên bản đồ. Các em đổi về cùng đơn vị, sau em lập tỷ số là ok thôi. Đúng nào? Nhá. Không hề khó khăn gì hết. Đó, nếu các em hiểu rồi á thì nó rất đơn giản thôi, không hề khó khăn một chút nào hết. Nhưng mà khi chưa hiểu á thì nó là vấn đề đấy. Vậy là trên đây chúng ta đã cùng các em chúng ta giải quyết xong ví dụ 1 Bây giờ thầy và các em chúng ta chuyển sang ví dụ 2 Trên bản đồ tỷ lệ xích 1 trên 100 Chiều cao tòa nhà là 40cm Người ta yêu cầu tính chiều cao thật của tòa nhà Nhá, Đây là bản vẽ của chúng ta đúng không Đó, vậy ví dụ 2 này này Và ví dụ 1 này nó khác nhau ở chỗ nào Ví dụ 1 của chúng ta là bài toán là người ta cho các em độ dài thực tế và độ dài trên bản vẽ, khoảng cách trên bản vẽ. Và người ta yêu cầu các em tìm tỷ lệ xích còn ví dụ hai này chúng ta ngược lại là người ta cho tỷ lệ xích người ta cho chiều cao của tòa nhà trên bản vẽ và yêu cầu tìm thực tế đó đó là bài toán ngược lại của bài ví dụ một thôi ok chúng ta làm như sau thầy sẽ gọi chiều cao của tòa nhà chiều cao tòa nhà ở thực tế là x cm thầy sẽ gọi là x cm trước Tại vì ở đây người ta cho chiều cao của tòa nhà là 40 cm thì chúng ta gọi là x cm cho ta đổi đơn vị sau. Nhưng mà vì vì trong cái bản đồ trong cái bản đồ mà tỷ lệ xích là 1 chia 100 1 chia 5 thì chiều cao của tòa nhà là 4 cm chiều cao của tòa nhà là 40 cm. Được chưa? Chiều cao của tòa nhà là 40 cm. Vậy thầy sẽ suy ra ngay. Suy ra cái gì? Suy ra là 40 chúng ta chia cho x thì bằng 1 trên 100. Đúng chưa? Vậy lúc này chúng ta sẽ suy ra ngay x bằng 40 nhân với 100. Tức là chúng ta bằng 4000 cm. Ok chưa? Lúc này chúng ta suy ra ngay x có thể bằng 40 m. Nó. Đấy. Vậy lúc này chúng ta đổi ra ngay từ cm cho đổi ra mét. Chúng ta kết luận luôn. Vậy chiều cao của tòa nhà là 40 m. Được chưa nào các em? Nhá. Đó. Vậy thực ra các em muốn xác định chiều cao của một tòa nhà thì không hề khó khăn. Vấn đề nằm ở chỗ là các em phải xác định được mối quan hệ giữa tỷ lệ xích với cái đại lượng người ta cho. Đại lượng người ta cho có thể là ở thực tế hoặc là trên bản đồ thì tùy bài để chúng ta xác định được trên nào các em. nha Vậy là trên đây là toàn bộ phần ví dụ và phần phương pháp của bài toán liên quan đến tỷ lệ xích của bản đồ và bản vẽ kỹ thuật. Các em về nhà xem lại toàn bộ phần ví dụ và phần phương pháp mà thầy đã giới thiệu để các em ghi chép đầy đủ cho thầy luyện tập thêm thì thầy tin chắc em giải quyết giải quyết tốt dạng bài tập này thôi ok chưa nào các em